triệu là bao gồm hai cái ờ, hai cái gối cho đỡ mỏi cổ này một cái máy massage này ờ, hai cái ờ, hai cái ly hai cái ly một cái ba ba bộ bát đĩa ba ba bộ bát đĩa một con lô chó con <laughs> đấy là cái con lô chó biết một con à không không biết em nhớ rồi em nhớ nhớ điều cái gì em mày quay hình này tôi tôi mới được bảo được con bố cho nó cảm ơn các bạn rất là nhiều mình các bạn rất là nhiều đây sinh nhật của bạn bây giờ chắc là phải đóng lại không không không không sai quá nè bóp không này đổ đi đổ đi

Hong Kong.